Chuyển qua một số tin tức đáng chú ý khác, lãnh đạo cấp cao Taliban gặp đại sứ Trung Quốc tại Kabul. Theo hãng tin Sputnik News, người phát ngôn của Taliban cho biết phó thủ lĩnh chính trị của lực lượng này ở Qatar là Abdul Salam Hanafi đã có cuộc gặp đại sứ Trung Quốc tại Afghanistan ở thủ đô Kabul hôm 24 tháng 8. Trên mạng xã hội Twitter, người phát ngôn Taliban Mohammed Naem cho biết họ đã thảo luận vấn đề an ninh của đại sứ quán và các nhà ngoại giao Trung Quốc, tình hình hiện nay tại Afghanistan, quan hệ giữa hai bên và sự hỗ trợ nhân đạo của Trung Quốc. Trung Quốc vẫn cho mở cửa đại sứ quán tại Kabul sau khi Taliban kiểm soát thủ đô Afghanistan từ ngày 15 tháng 8. Cùng ngày 24 tháng 8, người phát ngôn văn phòng chính trị của Taliban ở Qatar, ông Shohai Shahin, tuyên bố ảnh hưởng của Nga có thể giúp giải quyết tình hình ở Panjshir ở miền Bắc Afghanistan, thành trì cuối cùng không nằm trong tay Taliban. Trả lời câu hỏi về việc liệu Taliban có đề nghị đại sứ Nga tại Kabul Dmitry Zhinov làm trung gian để đàm phán với phong trào phản kháng Taliban ở Panjshir hay không, Ông Shahin nói, tôi nghĩ điều này sẽ được thảo luận với việc sử dụng ảnh hưởng của Liên bang Nga. Phía Nga có thể đóng góp vào nền hòa bình ở Afghanistan, vai trò của Nga luôn được chào đón và đánh giá cao. Trong cuộc họp báo cùng ngày, một đại diện của phong trào Taliban là Jabihullah Mujahid cho biết ông tin chắc đến 80% là sẽ không có chiến sự ở tỉnh Panjshir. Panjshir có vị trí địa lý hết sức đặc biệt ở Afghanistan, nằm bên rìa dãy Himalaya, giống như một pháo đài tự nhiên. Taliban thông báo đã bao vây nhưng chưa có dấu hiệu phát động chiến dịch quân sự tại khu vực này. Mặt khác, Taliban cấm dân đến sân bay Kabul. Taliban tuyên bố người dân Afghanistan không được rời khỏi đất nước, đồng thời cảnh báo chiến dịch sơ tán người nước ngoài phải chấm dứt sau ngày 31 tháng 8. Chúng tôi không muốn cho phép người Afghanistan rời đi, chúng tôi đang cố gắng kiểm soát tình hình. Đừng đến sân bay đã được phong tỏa, dân Afghanistan không được đến đó nữa, chúng tôi chỉ cho phép người nước ngoài đi qua. Người phát ngôn Taliban Jahihullah Mojahid đã nói tại họp báo ở Kabul ngày 24 tháng 8. Giải thích về quyết định cấm người dân đến sân bay, Mujahid cho biết khi lượng người tập trung bên ngoài sân bay quá đông sẽ gây nguy cơ dẫm đạp và khiến nhiều người thiệt mạng. Ông này còn cáo buộc lính Mỹ nổ súng vào đám đông khi tình trạng hỗn loạn trở nên mất kiểm soát. Mujahid kêu gọi người dân Afghanistan trở về nhà, trở về nơi làm việc và quay lại cuộc sống bình thường. Ông này cho hay Taliban đảm bảo an ninh cho người dân và cam kết không báo thù, đồng thời chấn an rằng tình hình xã hội Afghanistan không còn nguy hiểm và chiến tranh đã kết thúc đại diện Taliban đưa ra thông điệp kèm lời cảnh báo Mỹ dừng khuyến khích người Afghanistan rời bỏ đất nước. Ông nhấn mạnh chính phủ mới sẽ cần những nhân tài như bác sĩ, kỹ sư và đề nghị Mỹ thay đổi chính sách. Ngoài ra, phát ngôn viên Taliban tái khẳng định ngày 31 tháng 8 là hạn chót để Mỹ cùng các đồng minh rút quân toàn diện. Mujahid nhận định chiến dịch sơ tán người nước ngoài tại sân bay Hamid Karzai nếu tiếp diễn sau hạn chót sẽ được xem là vi phạm thỏa thuận ban đầu. Chúng tôi không chấp nhận sơ tán sau hạn chót, điều này không được phép tiếp diễn trên lãnh thổ và chúng tôi sẽ có lập trường khác, Mujahid cảnh báo. Trong khi đó, Pháp, Tây Ban Nha cảnh báo dừng sơ tán ở Afghanistan. Tây Ban Nha cảnh báo không thể sơ tán toàn bộ người Afghanistan đã hỗ trợ họ, trong khi Pháp thông báo dừng sơ tán từ 26 tháng 8 nếu Mỹ rút quân đúng hạn. Chúng tôi sẽ sơ tán càng nhiều người càng tốt, nhưng có những người sẽ phải ở lại vì những lý do không phụ thuộc vào chúng tôi mà phụ thuộc vào tình hình ở đó, Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles hôm nay cho hay. Đó là tình huống không dễ dàng gì đối với tất cả mọi người, bởi ngay cả những người đến Kabul, việc tiếp cận sân bay cũng rất phức tạp. Bà nói thêm, Taliban đang trở nên hung hãn hơn, có tiếng súng bạo lực cũng rõ ràng hơn. Tình hình thực sự rất kịch tính, mỗi ngày trôi qua lại càng tồi tệ hơn bởi mọi người ý thức rằng thời gian không còn nhiều. Như các quốc gia châu Âu khác, Tây Ban Nha đã sơ tán các nhà thầu địa phương khỏi Afghanistan từ khi Taliban giành quyền kiểm soát phần lớn lãnh thổ Afghanistan. Tây Ban Nha hiện sơ tán được hơn 700 người khỏi Afghanistan và Robles cho biết vẫn còn nhiều người cần rời đi. Chính phủ Tây Ban Nha liên tục từ chối cung cấp thông tin tổng số người dự định đưa khỏi Afghanistan. Chính phủ Pháp cũng tuyên bố sẽ dừng sơ tán từ ngày 26 tháng 8 nếu Mỹ rút quân đúng mốc 31 tháng 8. Mới đây, lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực tại Dara của Syria. Đây là một phần trong thỏa thuận do Nga hậu thuẫn nhằm giải quyết căng thẳng mấy tháng qua giữa quân đội Syria và các tay súng địa phương. Theo đài phát thanh Sham FM ủng hộ chính phủ Syria, lệnh ngừng bắn kéo dài 48 giờ sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 24 tháng 8 tại tỉnh Dara, miền nam nước này. Đây cũng là một phần trong thỏa thuận do Nga hậu thuẫn nhằm giải quyết căng thẳng mấy tháng qua giữa quân đội Syria và các tay súng địa phương. Lệnh ngừng bắn được triển khai để chuẩn bị cho các bước đầu tiên nhằm giải tỏa căng thẳng tại Dara, trong đó nội dung quan trọng nhất là việc các tay súng địa phương rút khỏi thành phố này. Lực lượng quân cảnh Nga đã tiến vào các vùng lân cận của khu vực Dara al-Balad để chuẩn bị cho việc sơ tán những phần tử vũ trang từ chối hòa giải với lực lượng chính phủ Syria. Sau khi các tay súng rút đi, các cơ quan chính phủ Syria đã trở lại Dara trong nỗ lực hỗ trợ hồi hương hàng nghìn người đã phải rời bỏ nhà cửa trong hơn 3 tháng qua. Trước đó, thì truyền thông Syria ngày 23 tháng 8 cho biết quân đội nước này đã phát động đợt tấn công lớn nhằm vào các thành trì của lực lượng đối lập ở Dara. Theo nguồn tin an ninh, quân đội Syria tập trung quanh các thành phố hiện do chính phủ kiểm soát và tìm cách tiến vào khu vực Dara al-Balad, nơi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong cuộc xung đột Syria. Chuyển qua một số tin tức đáng chú ý khác, Tổng thống Ukraine cam kết đòi lại Crimea từ Nga. Tổng thống Ukraine Zelensky cam kết làm hết sức để có thể lấy lại được bán đảo Crimea do Nga sáp nhập và kêu gọi đồng minh ủng hộ. Phát biểu hôm 23 tháng 8 tại diễn đàn Crimea, hội nghị thượng đỉnh ở Kiev nhằm thu hút sự chú ý của quốc tế về việc Nga sáp nhập Crimea năm 2014, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine sẽ dùng tất cả biện pháp chính trị, pháp lý và ngoại giao để theo đuổi mục tiêu giành lại bán đảo này. Cá nhân tôi sẽ làm mọi thứ để có thể lấy lại Crimea để bán đảo trở thành một phần của Ukraine và châu Âu, Zelensky nói, thêm rằng Kiev cần sự hỗ trợ hiệu quả ở cấp độ quốc tế về vấn đề này. Các quan chức hàng đầu từ 46 quốc gia và khối đã tham gia hội nghị thượng đỉnh, bao gồm Mỹ, Liên minh châu Âu, EU và Thổ Nhĩ Kỳ. Đại diện từ tất cả 30 quốc gia thành viên NATO cũng góp mặt. Các quan chức hàng đầu của phương Tây bày tỏ thông điệp ủng hộ Ukraine. Ukraine sẽ không bao giờ đơn độc trong vấn đề Crimea thuộc Ukraine, Chủ tịch Hội đồng EU Charles Michel nói. Thật không may, Nga tiếp tục hành động theo những cách làm nhân lên tác động tiêu cực. Việc tiếp tục quân sự hóa bán đảo ảnh hưởng nặng nề đến tình hình an ninh ở khu vực Biển Đen. Zelensky cáo buộc Nga đã biến Crimea thành căn cứ quân sự và chỗ đứng để tăng cường ảnh hưởng đối với khu vực Biển Đen. Theo ông, Moscow đã tăng gấp 3 lần sự hiện diện quân sự ở Crimea. Những bên tham gia diễn đàn ký tuyên bố chung, trong đó Zelensky nêu rõ không công nhận việc Nga sát nhập bất hợp pháp bán đảo Crimea và cam kết xem xét áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt chính trị, ngoại giao đối với Moscow trong trường hợp có thêm hành động gây hấn. Nga lên án diễn đàn này, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov mô tả đây là sự kiện chống Nga. Peskov cũng chỉ trích phát ngôn gần đây của Thủ tướng Đức Angela Merkel về xung đột đang diễn ra ở vùng Donetsk và Lugansk của Ukraine. Peskov bác bỏ quyết liệt tuyên bố của bà Merkel trước đó một ngày rằng Nga can dự sâu cuộc xung đột. Nga không có bất kỳ mối liên hệ nào với các bên trong cuộc xung đột. Ông nói chỉ ra rằng Nga không bị liệt kê là bên tham gia xung đột trong kế hoạch hòa bình do Đức và Pháp đàm phán. Cùng thời điểm này, Nga khởi công chế tạo các siêu tàu ngầm hạt nhân mới. Ngày 23 tháng 8, Nga đã khởi công chế tạo các tàu ngầm hạt nhân tối tân mới có khả năng mang tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM theo trang DW và hãng tin Interfax, việc Nga chế tạo các tàu ngầm hạt nhân mới là một phần trong nỗ lực hiện đại hóa quân đội trong bối cảnh gia tăng căng thẳng với Mỹ và các cường quốc phương Tây. Tổng thống Nga Vladimir Putin được truyền thông dẫn lời đã công bố việc khởi động hai tàu ngầm hạt nhân trang bị tên lửa ICBM cùng với hai tàu ngầm chạy diesel và hai tàu hộ tống đóng tại các xưởng đóng tàu Severodvin, Saint Petersburg và Komsomolsk-on-Amur. Tổng thống Putin nêu rõ chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường tiềm lực hải quân, phát triển các cơ sở và hạ tầng kỹ thuật, trang bị cho hải quân những vũ khí khí tài hiện đại nhất. Một nước Nga hùng mạnh và chủ quyền cần một lực lượng hải quân hậu và xứng tầm. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, chúng tôi sẽ tiếp tục cho thấy lá cờ Nga hiện diện tại những vùng biển quan trọng mang tính chiến lược của thế giới, Điện Kremlin coi hiện đại hóa quân đội là ưu tiên hàng đầu hiện nay giữa lúc quan hệ của Moscow với phương Tây xuống mức thấp kể từ sau chiến tranh lạnh. Sau sự kiện bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga năm 2014, Moscow cũng đang nỗ lực tái lập sự hiện diện của Hải quân Nga tại một số khu vực trên thế giới như Liên Xô trước đây từng làm dưới thời chiến tranh lạnh. Hiện nay, dù không phải là một lực lượng hải quân toàn cầu như Mỹ, song hải quân Nga có sự hiện diện lớn ở địa Trung Hải. Với một căn cứ hải quân đặt tại cảng Tartus của Syria, Nga cũng đã mở rộng và hiện đại hóa căn cứ Tartus, cơ sở duy nhất của Nga còn duy trì bên ngoài lãnh thổ các nước thuộc Liên Xô trước đây. Mặt khác, Nga đang lên kế hoạch thay máu pháo đài bay ngày tận thế. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại Nga ông Denis Maturov xác nhận kế hoạch thiết kế máy bay ngày tận thế để làm nơi trú ngụ cho các quan chức một khi nổ ra chiến tranh hạt nhân. Theo tiết lộ của Bộ trưởng Manturov, Nga đang nghiên cứu phiên bản mới của máy bay ngày tận thế nổi tiếng. Ông xác nhận những tin đồn lâu nay về kế hoạch thay thế 4 pháo đài chỉ huy bay I-180 do Liên Xô sản xuất, theo đài truyền hình RT. Bộ trưởng Manturov nói với Interfax hôm 22 tháng 8 rằng ngành hàng không Nga hiện có khả năng sản xuất các loại máy bay, bao gồm máy bay cho mục đích trên. Máy bay ngày tận thế được thiết kế để chờ các nhà lãnh đạo hàng đầu của đất nước và tránh cho họ bị tổn hại trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân trên mặt đất. Tất cả các nhánh của lực lượng vũ trang, đơn vị mặt đất, hải quân, hàng không và hệ thống tên lửa chiến lược đều có thể được điều khiển từ máy bay này. Các máy bay ngày tận thế mới sẽ thay thế 4 chiếc Y-180 hiện có và cũng do nhà sản xuất máy bay Ilyushin nổi tiếng của Nga chế tạo. Theo một nguồn tin của Nhật báo Investia của Moscow, phiên bản mới vẫn đang trong giai đoạn đầu phát triển và được dựa trên mẫu máy bay I-196-400M. Dù máy bay ngày tận thế cực kỳ quan trọng, song một trong những pháo đài chỉ huy bay I-180 của Nga đã bị đột nhập vào năm ngoái. Hai kẻ trộm đến nay vẫn chưa bị bắt sau cú nhập nhà đánh cắp 39 thiết bị điện tử và 5 bảng vô tuyến trên máy bay khi nó đang được bảo dưỡng theo lịch trình ở thành phố Tangarok, miền nam nước Nga. Tuy nhiên, theo tập đoàn máy bay thống nhất UAC thuộc sở hữu nhà nước, trong số thiết bị mất không có loại nào thuộc diện tối quan trọng. Tất cả thiết bị quan trọng đã được tháo rỡ khỏi máy bay ngay khi nó đến và được cất giữ trong các nhà kho đặc biệt. Số thiết bị bị đánh cắp là loại thứ cấp, UAC nói với TASS. Mới đây, Mỹ triển khai 33 vận tải cơ tới sân bay Kabul. 33 vận tải cơ Mỹ dự kiến hạ cánh tại Kabul trong 24 giờ tới, nơi khoảng 20.000 người gồm công dân Mỹ và Afghanistan đang chờ được sơ tán. Mỗi vận tải cơ quân sự Mỹ dự kiến sẽ hạ cánh tại Kabul trong ngày 24 tháng 8, có thể chở 400 hành khách. Một nguồn tin nói với CNN hôm 23 tháng 8 rằng chỉ công dân Mỹ và người có thẻ xanh cũng như thân nhân gần gũi nhất của họ mới được phép qua cổng sân bay. Những người Afghanistan nộp đơn xin thị thực nhập cư đặc biệt sẽ không được cấp quyền vào sân bay. Những người này đã được cảnh báo tránh xa sân bay Kabul. Không rõ liệu chính sách này có được áp dụng cho đến khi một phần trong 20.000 người đang chờ đợi ở sân bay được sơ tán. Nguồn tin cho biết hàng nghìn người Afghanistan không có giấy tờ di tản vẫn bám trụ ở sân bay sau khi vào được bên trong giữa bối cảnh hỗn loạn tuần trước. Hiện giới chức không có kế hoạch đuổi mọi người khỏi sân bay nhưng chưa rõ điều gì sẽ xảy ra với những người không có giấy tờ.